các bạn với các video để máy cùng lên thì ờ, hôm nay chúng tôi mang đến cho quý vị các bạn cái sản phẩm là ờ, máy rửa xe gia đình mini cái loại ờ, là Nakado thương hiệu con của con uh, trước đây nó là tên là Hút nhưng mà bây giờ nó chuyển qua thương hiệu Nakado đấy tức là thương hiệu thì nó vẫn là một nhà sản xuất nhưng mà gọi là cái tên sản phẩm thì nó thay đổi thôi đấy thì là Nakado thì nghe nó kiểu là nó nó nó nó nó, nó hợp miệng hơn đấy, bên này vẫn cứ là hai màu cú thôi con 1.800 và con 2.300 nhưng mà cải tiến con 1.8 bây giờ là nó nó có thêm cái bình ờ, xịt uh, xà bông lúc trước thì nó không có nhưng bây giờ nó có đấy thì hai con 1008 với 2003 đây đấy, thì sau đây tôi sẽ bóc thử con 2003 ờ, trước này và con thử xem thì bên trong máy có gì đấy đây bạn uh, quay phim quay sát ở đây đây đấy thì nó gồm cái phiếu bảo hành 12 tháng này đây trên này có ghi là auto stop này tự động ngắt này và đảm bảo này đấy, tự động ngắt này vậy là bên trong nó có súng này thứ nhất là súng xịt đấy thì nó có cái cái cái, cái đầu điều chỉnh thứ nhất mình có vặn như thế này nó có thể là vừa phun được dạng tia vừa phun được dạng xương đấy bạn như thế này là phun dạng xương này còn bạn ra như thế này là phun dạng tia đấy thì là một cái súng như thế này đấy, đây là bình xịt xà bông này đấy thì là cái bình này bây giờ đã cải tiến là con 1.800 nó cũng có rồi đây là cái con 2.300 đấy bên xà bông này đấy. còn đây con 2003 có cái điểm à, khác biệt với con 1008 là thứ nhất là máy nó to thì không <laughs> không nói đến rồi còn phụ kiện nó kèm theo một cái tay khúc nối dài như thế này đấy khúc nối dài như thế này đấy. đấy cả hai con thì phụ kiện gần hầu như là nó giống nhau một cái chó lục rác này và à, đường à, dây dây hút đấy, dây hút vào và một đoạn à, dây áp lực dài 7 8 à, 7 à, m. Áp lực dài 7 m. Đấy là là một cái đầu à, một cái khúc nối nhanh. Đấy, khúc nối nhanh vào máy. Đấy, còn nhân vật chính của chúng ta ở đây. Con Nakado. Nakado 2003. Đấy, con cấp thủ ra đây. con này con Nakado 2003 đấy thì ờ, tổng thể máy thì vẫn giống như con trước thôi là vẫn có cái màu xanh với là tổng thể nó là màu xanh hết với lại là đồng hồ áp suất các thứ này bố trí nó in đúc như cái con ờ, Gohut 2003 đợt trước đấy thì là đây nó sử dụng bộ ba bộ ba piston đây bộ ba piston bằng sứ nhá đấy còn với là bên ngoài nó chụp bằng đồng này bằng sứ thì nó đảm bảo được cái việc là nước nhiều với là trong nước thì nó có lẫn nhiều tạp chất đấy có thể là tạp chất hóa học nó gây, gây ăn mòn đấy suy ra là dùng cái bê tông bằng sứ thì nó bền hơn đấy, nó nó được bền mái hơn đấy cái đầu mà cái đầu à, đây cái đầu nước à, đầu nước vào này còn bên này là cái đầu nước ra này đấy đầu nước vào thì nó có cái à, gọi là cái rắc nối nhân đấy thì bà con đây sau đây tôi sẽ hướng dẫn qua cho bà con lắp đặt luôn đây, chúng tôi vừa lắp đặt vừa giới thiệu luôn đấy thì là đây mình có một cái khúc nối nối ngắn như thế này thì là mình vặn cái đầu này ra này luồn vào trong này đấy mình dắt vào đây đấy bà con thể nhìn kỹ này đấy đấy mình gắn dao chặt vào đây xong bắt đầu vặn lại rồi ok mới là một cái đầu này còn một đầu này mình lắp vào một cái lọc rác đấy để tránh những cái để tránh những cái bụi bẩn bụi bẩn và cái tạp chất nó đi vào máy thì là cái tuổi thọ máy nó sẽ không cao đấy thì là như thế này đây xong mình đặt trực tiếp vào đây này đấy quan sát vào đây này. đấy thì là đấy cái đầu này mình nói một nối mau này mình cần dắt vào này đấy thả đấy nó tự động giữ lại rồi đấy với lại là ừ, súng phun sau này sẽ hướng dẫn cho bà con lắp cái ờ, vòi phun luôn và xịt áp lực luôn đấy một đầu này thì mình sẽ gắn một súng đấy có cái đoạn cao su này đấy thì mình lắp vừa vào đây luôn đấy kín khít như thế này luôn xong rồi vặn lại cái đầu dây phun này thì hai đầu nó giống nhau bà con lắp đầu nào cũng được đấy thì nó hai đầu nó giống nhau mà. đấy xin cái này lên đây đấy, còn cái này gắn vào đây này đấy hai đầu nó giống nhau hết đấy, như thế là máy nó kết nối xong đấy lắp cầu thể nó xong rồi khá đơn giản đấy con máy mini thì thường thường nó nó là như vậy kết cấu nó khá đơn giản nhưng mà hiệu quả nó cao đấy thì là trọng lượng của máy thì khoảng độ 9 ờ, đến 10 kg đấy thì bà con ờ, vì là cái motor dây đồng nên là nó khá là nặng đấy cái động cơ này sử dụng motor dây đồng bảo hành cho bà con 12 tháng đấy thì nó ngoài ra nó có một số thông số của máy đây thông số của máy là nó nó nằm ở ờ, đây đây nó dùng điện 220V này 2300W này áp lực 150W với là cái um, tiêu tốn của nó là 9 lít trên một phút đấy, sử dụng 9 lít trên một phút đấy có đồng hồ áp lực này on off này đấy, Nakado thương hiệu Nakado 2003 đấy thì uh, sau đây tôi sẽ thử test thử cái cho bà con cùng xem cái uh, cái máy Nakado 2003 này nó hoạt động như thế nào luôn đấy thì để cho bà con là có được cái nhìn chân thực nhất về máy sau khi chúng tôi đã bố trí được <laughs> đầy đủ rồi vừa nước vừa có điện rồi đây thì là cái đầu chó lọc rác này mà con à, bỏ vào số nước bỏ vào nguồn nước đấy thì để nút như thế này xuống bên dưới luôn đấy bên này là bà con cắm điện vào này đấy, để tôi tháo dây này nè đấy thì máy là máy mới là đập cùng thì này là test thử cho bà con xem đấy thì cắm vào nguồn điện này điện là điện 220V nhé đấy Vậy là khi mà mình mua máy về thì là tháo cái đầu này ra này để là nước nó lên. Không gì thì là nước nó sẽ không thể lên được bên này đâu. Đấy, Ê, máy bơm này. Khi đã có khi đã có điện này đủ rồi thì là đây mình bật on lên để máy chạy. Thế ra tiền. Áp bật áp lên. Quên quên bật áp. Em mà cái này bao tiền? Máy này bao tiền? Máy này á? À? đây là hai chủ sau khi đã có nước lên rồi thì bà con ờ, gắn cái đầu vòi xịt vào Đấy. rồi Đấy, thì bật on lên đấy thì bà con có thể chú ý vào những cái đất nó bám vào xe này đấy khi bám được thì phải đây ngoài ra nó có chức năng phun dòng tia nữa đây đấy ta có thể điều chỉnh này nó phun dòng tia này đây máy có hai chức năng vừa phun giảm tia vừa phun giảm đằng à, xương đấy thì là <laughs> sau đó tiếp tiếp nước thêm cho cho máy thì là cái xô này nó hơi nhỏ tí thôi Đấy. Còn tiếp tục ờ, nó sẽ tiếp tục test các máy cho bà con vâng, xem. Đấy thì là đây, bà con có thể nhìn rong rêu các thứ này. Đây, đơn cử là cái bờ tường này đây ngay sát vào bờ tường này đấy thì đấy rong rêu thì chết bặm đi hết luôn đấy thì bà con về có thể sử dụng để uh, khi rửa nhà cửa đấy nhìn rong rêu này đấy thật trơn luôn đấy tiếp tục test vào xe này ngoài ra con 2003 còn có một số phụ kiện như thế này đây nó có một cái khúc nối dài như thế này này đấy thì bà con vặn trực tiếp cái đầu này ra này đấy vặn trực tiếp ra xong mình gắn cái đầu nối dài này vào rồi là ghép nối xong đấy mình phải cầm dài như thế này bắn đấy thì nó là nó phù hợp với là, là khi mà mình ờ, luồn lách vào những cái góc nhỏ đấy. Nó dài nó cực kỳ đấy ngoài ra nó có cái ờ, phụ kiện là bên xịt xà bông đấy thì là bà con có thể bỏ cái xà bông nó vào đây đấy bỏ xà bông vào đây trực tiếp vào đây đây xong đóng nó đóng nắp lại đấy thì là đây thì là bà con có thể ờ, ghép nối trực tiếp vào đây luôn đấy thì là đây là cái bên xịt xà bông của nó này đấy thì là bình thường thì khi mà bà con có xà bông ở đây thì là trực tiếp những cái xà bông nó sẽ bắn vào xe luôn thì là nhưng mà đây thì ờ, chúng tôi chỉ ờ, lắp thử cái phụ kiện vào cho bà con xem thôi nhưng mà về thì mình có thể bỏ xà bông lên vào vào đây để xịt